để thắng ra đây để thắng ra đây tới cái cây này hãy tới cái cây này nha cả nhà tới vị trí cây này đó là 20m sau 30 và tổng diện tích là 600 mét vuông à, với lô đất này thì chúng ta có thể là xây nhà ở hoặc là xây nhà trọ đều được nha cả nhà nếu mà xây nhà ở thì à, chúng ta xây 5 mét thôi còn lại chúng ta xây à, nhà trọ và ở đây như cái nhà thái thì à, ở đây thì người ta xây nhà ở đều khá là nhiều nhưng ở đây mình thấy là xây như con đường này là xây nhà ở này tại vì à, ở vị trí này rất là gần với cái đường NE2 là cái đường vành đai 4 ở phía bên tay phải này của mình à, phía sau này của lô đất này rất là gần những cái nhà đi à, từ đây ra đấy à, là tầm khoảng là à, 50 mét à, 50 mét 50 mét hoặc là 100 mét chắc là 100 mét cả nhà không 100 mét chứ 100 mét nha Tại vì con đường này xong rồi tới đường ờ, DE2 á là con đường ờ, ờ, vành đai 4 á. Và đây ở phía trước kia chúng ta theo hướng này, ở phía trước kia chúng ta thì đó là con đường DG5 rồi nha các nhà. Đấy ngay ngã tư á. Ngay ngã tư á là con đường DG5 nha. Là con đường DG5 nha các nhà. Rồi, lô đất của mình đây, ngay cái bàn gỡ đá, đá đây tính thẳng ra đây. Thì uh, ngang 5. Mỗi lô ở đây là có 20 m thì có 4 lô. Thì ngang 5 sau 30 mà bốn lô là 20 nhân cho 30 nha cả nhà và đây hiện tại thì mình đang đi ờ, vào bên trong lô đất này sau 30 cho nên nó có chiều dài khá là rộng đi tháng ra thì trụ điện kia này cả nhà thấy không ạ à? đó thì tháng là trụ điện hoặc là chúng ta dựa vào cái căn nhà để chúng ta có thể định hình được cái chiều sâu của nó nha chúng ta dựa vào căn nhà đi cho nó dễ nha rồi cái nhà thì hãy, hãy đi theo mình chúng ta dựa vào cái chiều sâu của căn nhà hoặc là cái trụ điện chúng ta biết được cái, ờ, cái chiều sâu của nó và bây giờ mình đang đi đi ra ở phía sau này mình đang đi ra ở phía sau nha à, mình đang đi ra phía sau đây cái đây là cái trụ điện này thì đây là cái chiều sâu cái chiều sâu của ờ, lô đất ở ờ, phía sau này thì chúng ta có 2 mét lót thuốc 2 mét lót thuốc hiếm nha cả nhà còn nếu mà khi mà xây dựng á khi mà xây dựng thì à, cả nhà nhớ là phía trước chúng ta trừ ra 5 mét phía sau chúng ta trừ ra 1 mét thì à, tổng diện tích xây dựng thì 24 mét nha 5 nhân cho 24 và ở Mỹ Phước thì, thì tất cả diện tích nó đều như vậy nha cả nhà tất cả diện tích xây dựng đều như vậy hết nha đó, đây đây là hai mét đất quý hiếm này nhà thấy không ạ ở phía đây xa xa đây hai mét đấy người ta họ trồng ừ, trụ điện này còn họ làm trụ điện ở phía sau phía sau ngày ờ, nói chung là bây giờ á BKMX cũng như là một số chủ đầu tư á, thì làm rất là hay đó là đưa ờ, hố ga cũng như là trụ điện rồi ra phía sau hết nha cả nhà rồi như cái nhà thấy phía đây này đây căn nhà đây đây phía sau đây cũng là trụ điện này như vậy thì phía sau đây là cái, cái căn nhà phía sau là là là, là lối thoát hiểm 2 mét và à, đỡ mà hố ga này kia và đây đây là mình có thấy cái cái uh, cột này à, đây đây nhà thấy không ạ đây là cái cột này à, cái cột đây là cái cột sau nhà này à, dính tính từ đây qua bên này thì thắng qua đây nha đây mình đang đi này đang đi về phía trước này đây từ đây qua đây là 5 mét này hai cột thứ hai là 5 mét này cả nhà đó, 5 mét á rồi cả nhà thấy không ạ đây là phía sau nha rồi đi tới phía kia nữa nói chung là ờ, ở đây mình có 4 lô mà mỗi lô là 5 mét cho nên là à, nó sẽ có là 20 mét ngang à, nếu mà mua ở vị trí mà để mà xác định xây nhà trọ hoặc là xây nhà mà cần diện tích lớn thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình nói thêm về cái vị trí ở khu vực này nha thì lúc nãy mình nói là ở khu vực ờ, đây thì nó gần với đường ờ, DE2 là đường vành đai 4 đúng không ạ và trục đường ờ, gọi là trục đường thông trục đường lớn thì đó là đường DG5 thì từ đường DG5 chúng ta đi đi thẳng ra hướng này à, đi thẳng ra hướng này hướng hướng này nha thì chúng ta sẽ vừa chợ Mỹ Phước 3 à, và từ vị trí này trong vòng bán kính tầm khoảng là 3 đến 5 km thì có đầy đủ như là chợ, trường học, à, bệnh viện. Ở đây rất là gần với bệnh viện Đa Kho Mỹ Phước nha. Rồi à, trung tâm thương mại cũng như là điện máy xanh, à, điện máy thương hò, thế giới di động. Rồi à, có một số cái tiện ích khác nữa mà nó phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Ở đây thì à, mình thấy rất là tốt khi mà chúng ta ở đây là một trong những cái à, vị trí mà rất là nhiều người cũng như rất nhiều khách hàng tìm kiếm để mà mua và bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình đó mà đi dạo một vòng ở xung quanh và chúng ta biết vào cái khu vực này nha liên kết vùng cũng như là liên kết giao thông à, à đó chúng ta khi mà quyết định mua thì có được những thông tin rõ cũng như là cụ thể hơn nha cả nhà thì cả nhà hãy theo chân mình ạ rồi bây giờ thì cả nhà hãy theo chân mình nha bây giờ mình trừ vị trí lô đất này thì chúng ta sẽ đi à, ra đường DG5 à, đôi em là một trong những con đường thông cũng như là con đường lớn của khu Di nha cả nhà và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi à, ra đôi em này rồi chúng ta sẽ rẽ trái ra bên kia là đường DE2 tức là con đường tức là con đường uh, vành đai 4 nha cả nhà đây ạ à, từ vị trí lô đất thì chúng ta ra ngoài uh, đường đôi em này chỉ tầm khoảng là 50 mét rồi từ từ vị trí này chúng ta để trái nha từ ngã tư này chúng ta để trái ra đơ E2 và đó chính là cái con đường vành đai 4 đây cái nhà thấy không xung quanh đây người ta buôn bán rất tấp nập đúng không ạ rồi như vậy thì à, phía trước của chúng ta là đường à, vành đai 4 rồi đó cả nhà vành đai 4 rồi đó ạ à. và đây là con đường ờ, DE2 là con đường vành đai 4 rồi nha cả nhà chúng ta sẽ đi ờ, ra bên tay ờ, trái là chúng ta ra quốc lộ 13 nhưng mà hiện tại trên cái đoạn này thì chúng ta chưa có ra quốc lộ 13 đâu mà chúng ta sẽ ra cái ngay vòng xoay đường DL14 á đây chúng ta ra vòng xoay đường DL14 tức là cái vị trí Ecolex tức vòng xoay Ecolex á ở bên kia là khu biệt thự Ecolex bên tay phải á, là khu biệt thự Ecolex nha cả nhà và ở khu vực này từ vị trí lô đất á chúng ta dễ dàng di chuyển đi à, tất cả các hướng ví dụ như ra quốc lộ 13 cũng rất là gần à, đi vào quốc lộ 14 thì à, cũng tầm khoảng là 15 phút và điều đặc biệt thì chúng ta đi tới chợ Mỹ Phước 3 nó cũng gần ạ à. rất là gần ạ à cái từ Bình Phước 3 thì à, chúng ta cứ di chuyển theo đường DC5 thì chúng ta à, chúng ta sẽ ra đường à, được cái chợ và bây giờ hiện tại thì chúng ta đang đi, tới vòng xây Ecolex và đây bên tay phải của chúng ta đó là khu biệt thự nha cả nhà khu biệt thự Ecolex nha rất là đẹp và vòng xây này cũng khá là lớn so với những vòng xây khác ví dụ như ở Hồ Chí Minh thì vòng xây này được tương đối là lớn nha còn hiện tại ở Bình Dương mình thì có rất nhiều vùng xe lớn như thế này đó cho cả cả nhà thấy không hiện tại ở phía phía tay phải là chúng ta đó là khu biệt thự Ecolab rồi và chúng ta sẽ về trái thì chúng ta sẽ đi lên à, đường DL14 và đây cả nhà hướng phía trước đây của chúng ta là chúng ta ra quốc lộ 13 nha ra trường đại học Việt Đức nhưng bây giờ chúng ta à, à sẽ không ra đó mà chúng ta theo đường DL14 chúng ta đi vừa à, hiện tại thì ở đây cũng khá là đông đúc này cả nhà đường D4 này khá đông đúc như vậy thì ở khu khu vực Mỹ Phước 3 này thì à, mình thấy hiện tại đang có hai con đường à, thông cũng là một hai con đường lớn đó là con đường DL14 và con đường DG5 hai con đường này cũng là hai con đường mà à, kinh doanh sầm mức cũng như là giá đất ở hai con đường này à, nó khác xa với những cái vị trí con đường khác ví dụ như à, trên đường DL14 này đi thì giá dao động hiện tại bây giờ tầm khoảng là 3 tỷ 5 đến 3 tỷ 7 hoặc 3 tỷ 8 à, đường D95 cũng vậy nha cả nhà đường D95 thì tầm khoảng 3 tỷ 3 cho đến 3 tỷ 7 tùy theo vị trí tùy theo chỗ bán nữa như cái nhà thấy thì hai bên đường này kinh doanh khá là nhiều đúng đúng không ạ đông đúc không xe cộ cũng như là di chuyển cũng khá là nhiều hơn so với những vị trí con đường khác và chúng ta đi thắng nữa nếu mà đi hết con đường DL14 này thì chúng ta sẽ ra con đường NE8 và đường NE8 là con đường mà chính của khu công nghiệp Mỹ Phước 3 đó là chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ ra cống Mỹ Phước 3 và chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ vừa thành phố mới Bình Dương nha cả nhà tại phía trước chúng ta thấy là họ kinh doanh à, buôn bán rất là sầm uất có dụ như bên phải là, là có cầm đồ này bên trái là có vật liệu xây dựng cũng như là buôn bán này kia à, ở đây thì cũng được gọi là gần như là gần chợ rồi đó cả nhà chợ thì trên đường đôi chín em nhưng mà khu vực này thì à, à, được xem như là khá là gần chợ à, cả nhà thấy ạ à? rồi phía trước chúng ta kia là đường đôi chín em rồi còn nếu như chúng ta không à, ta, à, phía trước của chúng ta là đường NE8 à, này e cả nhà xin lỗi phía trước là đường NE8 rồi nếu như mà chúng ta à, tới nơi 8 rồi mà chúng ta còn tiếp tục đi thì chúng ta đi qua bên kia là đường De Canama là nó thuộc khu Ca con đường này cũng là một trong những cái con đường sầm bút nha con đường lớn của khu Ca khá là đẹp đây nếu chúng ta khu vực này là khu vực cũng là chợ này đây cả nhà kinh doanh buôn bán này cả nhà thấy không ở đây là chợ tự phát nha đây đây là chợ tự phát thôi mình xin uh, kết thúc video tại đây à, cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình và cả nhà muốn mua đất tại Mỹ Phước 3 nói chung và muốn mua cái lô đất à, mình đang review này nói riêng thì hãy gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ